Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái ổ khóa này Cái ổ khóa này à, dùng cho máy xăng các bạn nhé Đấy thì à, nó rất là hay Thứ nhất là nó chống nước này Đấy đây các bạn à, khi cắm chìa vào này nó có như cái mũ chụp những cái lốc chìa khóa này rất là đẹp đấy để mình quay à, nó sáng lên một chút đấy đây nó có cái à, lúm chụp này thứ nhất là nó cũng có hai lớp này lớp thứ nhất là bạn vận chìa lên bình thường này và lớp thứ hai là lớp đề lổ này đấy nó nhả về rất là tiện dụng cho các bạn làm à, xe ô tô ờ, sử dụng máy xăng nhé nó sử dụng giống như chìa khóa xe máy thôi nhưng nó có thêm chức năng đề lỗ à, thứ hai nữa là chống mưa nhé có cái nắp như kiểu cái mũ này rất là tiện dụng này cái này này bạn nắp đặt thì các bạn chỉ cần tháo này ra thôi xong rồi đặt lên cái táp lô ấy các bạn siết con này lại à, là nó sẽ nằm nhìn chết vị trên cái à, cái vỏ ô tô đây còn à, các cái kích thước của nó thì như sau kích thước ờ, tổng quan chiều dài của nó là 8 cm à, kích thước à, đường kính lớn nhất của nó là 4 cm này có 5 cái dây điện này bình thường thì ổ khóa xe đạp điện bình thường à ổ khóa xe máy xăng bình thường thì à, nó có 4 dây thì hai dây là cấp điện và hai dây là tắt ờ, điện hai dây để bật và hai dây để tắt thì ờ, ở trên con này nó thêm ha một sợi dây đề lộ nữa cấp điện cho con rơ le đề lộ thì các bạn có thể sử dụng con này ờ, như một cái thiết bị ổ khóa ô tô rất là hay nha các bạn nhé à, tiếp theo là giới thiệu đến các bạn cái bộ dây điện cho xe bốn bánh máy xăng này bộ này là bộ dây điện của thằng động cơ thôi chứ không phải là của bốn bánh nói nó hơi tiện mồm tí các bạn thông cảm à đây các bạn có thể mua cái bộ dây này kết hợp với này à, cái bộ à, à công tắc ổ khóa để à ổ khóa có đề của mình lúc nãy về các bạn kết hợp và đấu vào đây nó không rất là dễ nhé thế bình thường thì nó phải dùng một công tắc đề rời này trên xe máy này đấy thì các bạn à, bỏ cái dây này đi kết hợp với cái à, ổ khóa đây ổ khóa của nó đây ổ khóa của nó thì không có đề các bạn à, ổ khóa bình thường là chỉ tắt mở như này bình thường này thôi nếu như các bạn sử dụng cái bộ dây điện này các bạn lại kết hợp với này cái bộ à, ổ khóa lấy của mình ấy thì nó rất là tuyệt vời luôn còn à, cái phần à, đèn đóm xi nhan ấy thì các bạn cũng từ cái bộ dây điện này các bạn tách nó ra rất là dễ thôi đây là con à, mô này lạp này dơ le và IC kia bộ dây này thì nó chỉ là dây cơ bản để đấu chạy thôi còn các bạn triển khai nó ra đèn còi xi nhan này ở những cái rắc như này rất là dễ không có gì khó cả đây là con dưa le đấy dưa le này IC này đây tất cả những rắc đèn còi này nó cũng khá là dễ thôi dây đèn còi thì các bạn đấu lên ờ, ổ khóa vô lăng hoặc là các bạn đưa nhánh là những cái tắp lô cũng được nếu như các bạn không ờ, sử dụng vô lăng ờ, có ổ khóa thì các bạn sử dụng công tắc ở trên tắp lô thì nguyên lý của nó cũng khá là đơn giản thôi đối với những cái đèn xi nhan thì các bạn là đi qua một con chip đấy qua một con chip xi nhan thì từ con chip xi nhan nó sẽ chẽ ra làm hai hướng và xi nhan bên trái xi nhan bên phải còn à, đèn pha thì rất là dễ thôi à, ta lấy điện từ ác quy xong rồi lên ổ khóa thì cái đèn à, cấp điện thì bao giờ cũng phải nằm sau khóa rồi thì vì khi đó là mình bật điện thì nó mới có đèn còn nếu mà không ấy thì à, nhiều khi là mình chưa bật điện đã lên rồi đấy mình phải đấu sau ổ khóa cái từ ổ khóa thì mình đi công tắc lên công tắc công tắc pha cốt đấy và công tắc đèn hậu sau thì à, nó cũng khá là dễ đấy à, tiếp theo tới nữa là giới thiệu cho các bạn đến các bạn cái chân ga máy xăng cũng là một cái uh, phụ kiện để cho các bạn là độ một cái xe ô tô bốn bánh sử dụng động cơ xăng Đấy, cái chân ga này nguyên lý thằng này nó để trên sàn thôi ấn như thế này đấy các bạn đỡ phải chế rất là đẹp luôn nhé cái này có thể làm ô tô chuyển từ uh, xe máy uh, ga tay sang ga chân đây đây nó quạt cái quả ga vào đây thôi Thì kích thước của nó thì à, cũng à, khá là nhỏ gọn thôi các bạn ạ đây chiều cao của nó này khoảng 14 cm à, phần từ khuỷu này đến đây là 18 cm bàn đạp ga là 9 cm đấy các bạn à, cứ nghiên cứu xem là sử dụng cái nào phù hợp để làm xe mình chỉ giới thiệu thôi còn các bạn lựa chọn nhặt sao cho phù hợp tiếp theo đến là một cái bộ ba sử dụng cho những cái đoạn động cơ máy xăng có có côn đây cái này mình chỉnh lại à camera một tí đã À, tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ba gọi là ga phanh côn đấy thì uh, những cái, cái cái bạn mà làm xe ô tô mà sử dụng phanh uh, dầu này uh, chân ga này và những cái dòng côn tay thì có thể sử dụng chân côn này chân phanh này và chân ga này cái này thì à, chân phanh này thì nó sử dụng cho phanh dầu nhưng mà các bạn à, làm phanh cơ thì cũng dễ thôi đấy như này như này các bạn chỉ cần hàn cái mỏ này nó dài lên một chút này đây các bạn hàn cái mỏ này hàn cái mỏ này nó dài ra một chút ngoài này À, khi các bạn đạp à, phanh thì nó sẽ kéo cái dây dây phanh cơ thôi cũng không có gì là đơn giản còn khi mà ta sử dụng phanh dầu thì nó sẽ chống ti phanh dầu vào đây thì các bạn ấn thì à, nó sẽ tì phanh dầu xuống đây là chân ga đây đây chân ga thì nó có cái cái lẫy này để quặc cái quả ga vào đây đấy tiếp theo đây là cái chân côn đấy thì ờ, nó làm sẵn rồi các bạn về làm ô tô thì nó nhàn lắm mà nhìn nó rất là chuyên nghiệp nó không không phải là dạng chế trá gì cả cái này thì bên mình nhập với số lượng lớn cho nên giá thành nó cũng khá là rẻ thôi đi bộ ga phanh côn này chỉ nó hơn 500 đấy nhưng mà chất các bạn có thể tự làm đấy được nhưng mà nó mất thời gian lắm mà nhìn nó xấu không hợp lý cái này kết cấu thì nó không khác gì bên ô tô cả ga phanh côn rất là đẹp cái này bên bành à, bán cũng lâu rồi nhưng mà ứng dụng thì cũng ít bạn là mua quá cũng có thể do các bạn là kinh tế nó hơi eo hẹp cho nên là tự chế lấy tất cả thôi nhưng nó không thể đẹp bằng cái này được hoặc là cũng có các bạn chưa biết đến thì hôm nay mình xin giới thiệu lại đấy đây đây là có cái khe này đấy đây là có cái khe này cái khe này để các bạn cài dây vào đây này cài dây vào đây này và các bạn mắc về đằng chân ga này đấy rất là đẹp luôn cái bộ này thì nó cũng là bộ treo thôi treo trên như này thôi đấy treo nghiêng này các bạn đặt làm sao nó chân ga chân phanh chân côn nó, nó, nó hợp lý đấy rất là đẹp nhé này ga này côn này đạp ga nhả côn đấy mà vào côn nhả ga đấy nhà ga đạp phanh như ô tô số sàn luôn Đấy, các kích thước của nó rất là hợp lý rồi cái này nó được đúc kết rồi ở à đây nó còn có cái khóa phanh này ở à đây nó còn có cái, cái ờ, điểm này là điểm để nắp phanh này đấy cái lỗ này là các bạn để nắp phanh nhé nắp cái công tắc phanh vào đây này khi các bạn đạp phanh thì nó sẽ bật đèn hậu lên đấy rất là đầu đuôi và rất là đầy đủ À, tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái dây ga độ cho xe máy này các bạn làm ô tô thì nó nhiều khi đưa động cơ về phía đằng sau thì dây ga nó cần phải dây dài thì ờ, mình xin giới thiệu đến các bạn đây là cái dây ga này dài 2 mét đấy để cho các bạn à, độ lại cho nó chuẩn đây là những cái phụ kiện xăng đấy mình nãy giờ mình giới thiệu đấy các bạn à, lựa theo cái à, thiết bị đó để mà các bạn có thể làm cho mình một cái xe rất là ưng ý dài 2m2 các bạn nha nó cũng tiêu chuẩn đầu cốt đầu dưới quả ga này đều theo một cái tiêu chuẩn thường thì sử dụng cho những cái dòng máy 110 125 thì đều dùng cái loại này thôi còn đối với những cái máy 175 hay là 150 thì nó có khác một chút thì cái này các bạn tùy theo các bạn nhìn cái xe của mình nếu cảm thấy nó giống thế này thì các bạn là có thể mua đấy là các bạn là lựa chọn đây à, mình có đo cho các bạn đây cái à, đầu cặp nhỏ trên cái quả ga này Đấy, nó là 3 mini đường kính còn à, đầu cặp trên cái cần phanh này 6 mm cái chiều này là 1 1 cm 10 mini đấy có kích thước cụ thể đấy thì các bạn này xem nếu dùng được thì các bạn có thể đặt hàng à, tiếp theo là mình xin giới thiệu đến các bạn cái cần số này cần số này thì nó là của bộ cần số 5 tạ đây nhưng các bạn có thể ứng dụng nó vào cái việc sang số nếu như các bạn không sử dụng số 5 tạ nhé thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái cần số này kết hợp với hai cái sợi dây nữa là các bạn có thể một là sử dụng sang số và hai là sử dụng để tiến lùi đây thì ở trên này là nó có hai cái cần số này đấy nó có cái cần đây này đây một cái cần này đây để bắt vào đây cần này khi các bạn nắc ngang này đây đấy nếu như các bạn bẻ ngang này đấy các bạn bẻ ngang này với cái chiều ngang này có thể à, các bạn dùng để sang số tới lui các bạn à, sang số với cái chiều lắc ngang này nó có chiều hồi về này nó tự trả về được thì các bạn dùng vào mục đích là sang số, số 1, số 2, số 3, số 4. Thì trên Tableau của mình có hiển thị số rồi cho nên các bạn không sợ là không biết nó đang nằm vị trí số nào. Đấy, tiến này, tiến này, tiến này, lùi này, lùi này, về số này, số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Đấy. Số 3 này, số 2 này, mo này. Thì các bạn có thể dùng cái này tiếp theo đến là cái cần ở xong này đây nó là cái cần này đây thì các bạn có thể dùng để tiến này lùi này à, chắc ở với một cái vị trí tiến hay vị trí lùi các bạn đều có thể lắc được cái cần này đang ở trên à, số lùi các bạn có thể lắc à, sang được đấy nó rất là hay khi các bạn đang ở vị trí tiến các bạn có thể sang số bình thường đấy đấy chỉ cần nắc ngang thôi cái này là nắc vuông thì à, trên này nó có cái bọc cao su đây các bạn có thể tận dụng cái này để sang số xe máy của mình và sang số tiến lùi đấy cũng không cần phải dùng số lâm tạ làm cái gì dùng cái này là được rồi bản chất cái xe máy thì nó có số sẵn rồi việc sang số thì chỉ cần sử dụng cái bộ tay lắm số này là các bạn cũng có thể sang được số mà không cần đến dùng hộp số lâm tạ nhé đấy có cần mạnh thì chỉ cần mua thêm cái hộp số phụ nữa thôi tiến này lùi này Đấy, tiến này, nùi này Đấy, còn chỉ cần à, muốn sang số 1, số 2, số 3 thì các bạn cứ kéo ngang lên thôi Đây, số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này Đấy, đây Ở vị trí tiến hay nùi hay là uh, à, làm giữa thì đều các bạn đều có thể uh, uh, sang được số bình thường Đấy, rất là nhàn Đây các bạn có thể ứng dụng cái này vào làm một cái cần để à, sang số xe máy rất là dễ thôi cái bộ này nó rẻ thôi Nhìn các bạn mua cái bộ này và mua bộ hai bộ dây số nữa là được thì đấy là một số cái phụ kiện mình giới thiệu để các bạn làm một cái xe máy à, làm một cái xe bốn bánh máy xăng thì các bạn à, cứ lựa chọn cho mình những cái phù hợp nhất nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh xe điện motor điện kênh phụ tùng chuyên về các cái dòng ba bốn bánh điện và xăng tất cả các loại xe luôn